những lúc chỉ có một mình tôi nghĩ về tương lai xa tôi nghĩ liệu tôi sinh ra rồi cuộc đời làm chi bao nhiêu mơ ước ngày nào lúc bé mình mơ ngây thơ sao lớn lại không dám mơ cơn mưa chợt vụt tắt thời gian thấm thoát trôi năm nay tôi hai mươi giờ nhiều thứ diễn ra trong đời giờ không biết liệu rằng có đi sai đường giờ đau sơ vấp ngã đi đi đi đi rồi sẽ đến thế sao cứ đứng yên và vì sao không bước những bước đầu tiên đi đi đi đi rồi sẽ đến không quan tâm thế nào cứ thế mà đi dẫu có ra sao cũng chẳng sao rồi xuân sẽ qua mau rất mau thôi buồn thật đấy nếu như ta sợ sợ thử thách khó khăn khiến ta buồn xuôi sợ đau sợ vấp ngã đi đi đi đi rồi sẽ đến thế sao cứ đứng yên và vì sao không bước những bước đầu tiên đi đi đi đi rồi sẽ đến sẽ thấy xa rất xa mình sợ mình mình rằng dỡ cho ta đi đi đi đi rồi sẽ đến tại sao cứ đương nhiên và vì sao không bước những bước đầu tiên đi đi đi đi rồi sẽ đến sẽ tay sao rất xa nhưng sợ mình mình rằng dỡ cho ta đi đi đi đi rồi sẽ đến tại sao cứ đương nhiên và vì sao không bước những đầu đi đi đi đi rồi xa đến không quan tâm thế nào cứ thế mà đi rồi có ra sao cũng chẳng sao mà tôi đi tóc không cà vạt không nhiều thân thời dầu hình hay mơ về Đà Lạt đi cho vài áo đặt màu những hành trình nhà để khi gặp theo mới nhìn lại đã tách mình hà và không có đường nào khó chỉ có chân ngàn lối xa cũng có đường nhầm ló mà trở lên số mặt hôm qua nắng ướp ta vào đôi mà ta mọc thành người cao và khi gió ta cội buồn nỗi niềm hôm qua thì sao mà bước đi ngồi trên vô làm giấy thông hành biến câu ca và trong anh trang của thấy không tay chất thêm chút mình yên có là một tình xuyên ta đi tìm mắt vào đời mình thì ngày nào còn khác từ ngày đó ta còn lại